FOS SVA Diamond Ram, MJ Let's go Liệu có một ngày em rời xa anh để lại nỗi nhớ Dù không biết là khi nào em về Nhưng nếu còn thở thì anh vẫn còn chờ Thả hồn vào giấc ngủ em là hương vị đến từ trong mơ Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm anh mang tất cả chép vào trong thơ Em tình cờ bước vào tim Khi con tim anh vô tình mở cửa Anh là chàng khờ của giữ chặt em Căn bệnh tương tư không thể chữa Những lời hứa chứa đầy phù phiếm Rồi thì chứa đầy phù phiếm Anh vẫn tin dù mất chọn con tim Rồi thì anh chỉ có con tim Sài Gòn tổng cộng có bao nhiêu lối về Tình là biển rộng anh yêu em bấy nhiêu Đừng yêu quá nhiều người ta hay nói thế Em là chất nghiện anh vẫn không thể thiếu Nếu lỡ có điều kỳ diệu xảy ra Trời ban cho anh một nguyện ước anh yêu em được hạnh phúc khi bên người khác dù lòng có lạnh trước yêu em Và nếu không có anh ở bên cạnh thì cứ hạnh phúc em nha Cuộc sống chỉ giống như một nốt nhạc hãy cố làm cho nó êm ả Chỉ là nước mắt dành cho chúng ta thì bây giờ em lâu chưa Tất cả đơn giản thứ anh muốn thấy là cầu vòng sau mưa Em qua em thức quên anh đã biết và những dòng cảm xúc anh sẽ viết ra I don't wanna live without you Nói điều đó chắc có lẽ em sẽ biết là nơi cầu vòng bắt nguồn Anh vẫn muốn bước thật đều theo nhịp chân bên đây mỗi ngày Không quan tâm người khác nói gì đâu Vì con người của anh sẽ không bao giờ đổi thay anh đâu biết gì đâu, anh chỉ biết yêu em Có tim anh đã thuộc về em từ khi lần đầu gặp mặt Những khi mà ta nói yêu, anh không chắc là được bao nhiêu Nhưng tiền này anh sẽ giữ mà không bao giờ đánh mất em Yêu vì những lần ta trao nụ hôn Chỉ có phòng mình tình tứ như hôm nào nhưng em vẫn thắc mắc là tại sao Trước đến giờ chưa được anh ôm lần nào Alright, đúng vì đó yêu đơn giản Tiếp cô trong nhịp đập khi ta cầm bước bờ vai nhau Con đường này còn dài thênh thang Yêu bình vẫn như em không phai màu Cứ bước đi, không quan tâm, không quan trọng đường này về đâu Bên vai nhau là người còn lại Thì yên tâm từ giờ về sau yêu em và nếu không có anh ở bên cạnh thì cứ hạnh phúc em nha Cuộc sống chỉ giống như một nốt nhạc hãy cố làm cho nó êm ả Chỉ là nước mắt dành cho chúng ta thì bây giờ em lâu chưa Tất cả đơn giản thứ anh muốn thấy là cầu vòng sau mưa